Chào các bạn đến với tin nóng 24 trên 7 mới cập nhật liên tục hàng ngày. Nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ tin tức mới. Cứu nạn 4 thuyền viên nước ngoài bị trôi giạt trên biển. Tàu cá rời cảng Mindanao của Philippines ngày 7 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1. Bốn ngư dân tách tàu Athan đi đánh cá riêng lẻ, sau đó bị lạc và trôi giạt trên biển cách đảo Sơn Ca 24 hải lý về phía đông nam. Sáng ngày 25 tháng 1, thông tin từ chi đội kiểm ngư số 4, Kiểm ngư Việt Nam cho biết tàu kiểm ngư 472 Chi đội kiểm ngư số 4 đã tiếp nhận 4 ngư dân Philippines bị trôi giạt trên biển và được tàu cá QNG97079TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi. Cứu hôm 23 tháng 1 và sức khỏe của 4 thuyền viên đều ổn định. 4 ngư dân trên gồm Eno Villano, 30 tuổi, Jolly Baleso, 30 tuổi, Jome Van, 32 tuổi, Eza Eza, 41 tuổi, đều quốc tịch Philippines và là thuyền viên của tàu cá Than của Philippines. Tàu cá rời cảng Mindanao của Philippines ngày 7 tháng 1 Đến 7 giờ ngày 23 tháng 1, bốn ngư dân trên tách tàu Athan đi đánh cá riêng lẻ, sau đó bị lạc và trôi giạt trên biển cách đảo Sơn Ca 24 hải lý về phía đông nam. Lúc 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1, tàu cá QNG 97079 TS đã phát hiện và cứu được bốn ngư dân này, đồng thời phát tín hiệu đề nghị được giúp đỡ từ các cơ quan chức năng. Nhận được lệnh, Tàu KN-472 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đảo Đá Nam xuất phát tiếp cận tàu cá QNG-97079TS trên biển để tiếp nhận 4 ngư dân Philippines, đưa về đảo Song Tử Tây cấp cứu. Các lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và giúp đỡ về thực phẩm, vật dụng sinh hoạt cho các ngư dân Philippines. Tin tức tiếp theo, Tổng thống Mexico dương tính với COVID-19. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador do hôm 24 tháng 1 cho biết ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng, tôi đã bị nhiễm COVID-19. Các triệu chứng nhẹ nhưng tôi vẫn cần phải được điều trị y tế. Như mọi khi, tôi vẫn rất lạc quan. Chúng ta sẽ cùng vượt qua nó. Ông Lopez Ozazo đăng trên Twitter tối ngày 24 tháng 1, giờ Mexico. Nhà lãnh đạo Mexico cho biết thêm, ông vẫn sẽ tiếp tục làm việc từ phủ Tổng thống, và việc chủ trì các cuộc họp báo hàng ngày sẽ được giao cho Bộ trưởng Nội vụ. Theo Politico, thông báo trên được đưa ra ngay sau thời điểm xuất hiện nhiều thông tin rằng Ông Lopez Obrador sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 25 tháng 1 về việc tiếp nhận các liều vaccine Sputnik. V. Chính phủ Mexico hiện mới chỉ phân phối được hơn 618.000 liều vaccine Pfizer cho toàn bộ người dân trong nước. Ông Lopez Obrador trở thành nhà lãnh đạo thế giới tiếp theo nhiễm COVID-19. Sau Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thân vương Monaco Albert II. Tính đến hôm 24 tháng 1, Mexico đã ghi nhận hơn 1,75 triệu ca nhiễm và gần 150.000 ca tử vong bởi virus corona, trở thành nước có số người tử vong lớn thứ 4 thế giới sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ. Bản tin tiếp theo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự phiên họp chuẩn bị Đại hội Đảng 13, sáng ngày 25 tháng 1 năm 2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, nhà nước đến dự phiên họp chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp chuẩn bị đại hội 13 của Đảng. Tiếp theo bản tin về văn hóa. Việt Nam cất cánh bằng bản lĩnh. WHO, hơn 6 năm trước, nghị quyết số 33, NQ, TVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức của nhiều người về vai trò, vị trí của văn hóa, di sản và các giá trị truyền thống khi khẳng định Văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội, và hơn 6 năm qua, cùng với sự ổn định và phát triển của đất nước, văn hóa đã và đang thực sự được nâng tầm. Di sản và các giá trị truyền thống cũng ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng cũng như vị trí trong sự phát triển bền vững của Việt Nam. Đại hội lần thứ 13 của Đảng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân bởi niềm tin và kỳ vọng ngày càng tăng, khát vọng về một nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, văn minh ngày càng mãnh liệt. Nhất là khi nước ta đã vững vàng vượt qua một năm đầy sóng gió, thử thách để trở thành một tấm gương điển hình, bởi vừa khống chế thành công đại dịch Covid-19, vừa ổn định phát triển kinh tế. Với những người làm văn hóa, ước mong ấy càng cháy bỏng vì chúng tôi xem đây là cơ hội để Việt Nam cắt cánh bằng chính bản lĩnh và các giá trị mà chúng ta đang có, những giá trị đã được hun đúc, thử thách qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, những giá trị mà các bậc tiền nhân đã nâng niu, gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ con cháu ngày nay. Đó là văn hóa, là di sản và các giá trị truyền thống của người Việt. Chúng tôi bày tỏ mong muốn đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ tiếp tục đưa ra những quyết sách chiến lược về văn hóa, tiếp tục và nâng cao hơn nữa tinh thần của nghị quyết số 33, để văn hóa không chỉ là mục tiêu, là động lực mà còn thực sự trở thành ngọn đuốc soi đường cho quốc dân trong thời kỳ mới. Thế giới ngày càng phẳng, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia vào quá trình hội nhập với nhân loại, cũng chính vì thế, văn hóa và các giá trị truyền thống dân tộc sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Văn hóa sẽ là tiêu chí để nhận diện, để định vị Việt Nam trên bản đồ thế giới. Bởi vậy văn hóa phải được thực sự đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội, phải được nhìn nhận đúng vai trò để được quan tâm đầu tư cả về chính sách, cơ chế, nguồn lực và con người. Không thể có một nền văn hóa phát triển ngang tầm như chúng ta mong muốn nếu không được đầu tư một cách xứng đáng, không thể có một nền văn hóa phát triển rực rỡ nếu không có những con người tâm huyết. Tài hoa xuất chúng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, di sản, và các giá trị di sản truyền thống cũng không thể thăng hoa nếu không được quan tâm gìn giữ và phát huy giá trị. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, hy vọng và mong chờ vào đại hội đảng lần này. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang hướng về đại hội với niềm tin sắt son và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo bước đột phá cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Bản tin tiếp theo Báo pháp luật đưa tin Con trai dọa nổ bình ga để vòi tiền gia đình. TPO, Hoàng Tháo bình ga mang lên phòng đe dọa cho nổ nếu gia đình không đưa 700 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trịnh Cao Hoàng, sinh năm 1983, trú tại Yên Sở, Hoàng Mai để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó khoảng 21 giờ ngày mùng 2 tháng 1, Hoàng vào bếp ăn của gia đình, tháo một bình ra rồi mang lên căn phòng trên tầng 2. Để trả nợ hộ. Theo tài liệu, Hoàng có 4 tiền án, một tiền sự liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và thường xuyên nợ nần, xin tiền gia đình để trả nợ. Tiếp theo sang bản tin giao thông. Xe máy va chạm xe bán tải, hai người tử vong. Sáng ngày 25 tháng 1, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 24 tháng 1, tại km 20-100 quốc lộ 14E, đoạn qua xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 43H7 5475 do ông Đặng Văn Mờ, sinh năm 1963, chú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn điều khiển chở theo ông Nguyễn Đức Thờ, sinh năm 1955, chú xã Bình Định Bắc về ô tô bán tải biển kiểm soát 92C 055 59 do tài xế Nguyễn Thanh Sở, sinh năm 1979, chú xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, ông Thờ tử vong tại chỗ. Ông mờ sau đó được đưa đến trạm y tế xã Bình Định Bắc cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Tiếp nhận tin báo, công an huyện Thăng Bình nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường tham gia công tác cứu nạn, phân luồng điều tiết giao thông và triển khai bảo vệ hiện trường phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này. Tiếp theo sang bản tin thế giới. Công thành lập đảng thứ ba, ông Trump có một mục tiêu chính trị khác. Cựu vấn cấp cao của ông Trump chia sẻ về kế hoạch thành lập đảng thứ ba của cựu Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bỏ kế hoạch thành lập đảng chính trị thứ ba. Thay vào đó, Ông sẽ tập trung năng lượng và hỗ trợ các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa để chiếm thế đa số trong Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022. Hãng tin Fox News dẫn lời cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2020 Jason Miller cho biết ngày 25 tháng 1. Theo ông Jason Miller, ông Trump đã nói rõ mục đích của ông đó là giành lại Hạ viện và Thượng viện cho Đảng Cộng Hòa trong năm 2022. Ngoài ra, chưa có kế hoạch khác, nhưng tất cả cũng đều vì các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nếu có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào phát sinh, theo ông Miller, chia sẻ này hoàn toàn trái ngược với một số đồn đoán từ nhiều tờ báo Mỹ trong đó có Wall Street Journal về kế hoạch thành lập đảng thứ ba. Cụ thể, tờ Wall Street Journal cho biết, cựu Tổng thống Trump đã bàn với các trợ lý và một số người thân tín về việc thành lập đảng chính trị thứ ba mang tên Đảng Ái Quốc. Thông tin này chưa được kiểm chứng hay xác nhận từ phía ông Trump. Nếu là sự thật, việc thành lập đảng thứ ba có thể dẫn tới phá vỡ đảng Cộng hòa vốn đã dạn nứt. Sở dĩ có những lùm xùm như vậy là bởi ông Trump nhiều lần úp mở về kế hoạch sẽ quay trở lại ngay tại thời điểm ông rời Nhà Trắng, với tâm thế không thỏa mãn, không chấp nhận kết quả bầu cử. Trong bài phát biểu cuối cùng trước khi mãn nhiệm Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào mà ông đã khởi xướng. Đồng thời, khi chia sẻ với báo chí lần đầu tiên sau khi rời Nhà Trắng, ông Trump cũng nói mở rằng, chúng tôi sẽ quay trở lại. Cảm ơn mọi người theo dõi tin nóng 24 trên 7. Hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký kênh sẽ cập nhật được những tin tức mới nhất. Xin cảm ơn.